In my dreams, I am Ferris. This place. What, what? Aye, it's on my tongue. Seems to be elsewhere. Yêu Will you help me, old one? Yes. You'll help me. Rồi. Phải giúp mình rồi. Shall we? Okay, chở mình đi đâu đây? Từ từ xem đoạn câu chuyện này một tí I have few guardian Reach to my dreams Ô, oh, con mắt kìa, con mắt kìa À, ông này đi ra ngoài rồi There is a hunger. The Guardian was built to destroy. He has much in common with corruption. tư ở ờ, giữa quay mặt vào đây quay mặt vào hướng này ô oh, ở đây con mắt vẫn ở đây mà hãy đi hướng này tiếp à hướng này hướng về nhà mà đúng không ờ hướng này hướng quay về nhà rồi I've restored your forge and brought life. Tell me now, old... As is the tree, that is why you must have you a... Tree of life. The tree of whether a world... The tree of life is not where journeys end, but where they begin. Sang ngay phòng bên kia. Ryu bốn nghìn à view đấy là tiền à đúng không đúng rồi thưởng bốn nghìn hoàn thành nhiệm vụ rồi viên stone nhiều đồ để bán lắm này ô oh, thằng này ở đây rồi thằng này về đây rồi này Warring off maker. Now you can find your... This compass guided all it again. Thank you. Ủa Cái gì đây Holy fuck Cái này đồ vàng nhưng mà còn không có cái màu tím Brut Roost Oh Ngầu lòi luôn Ba lưỡi Ba sao luôn ba càng cua luôn oh my god ngầu đét ôi lo rèn chuyển ở đây rồi bán đồ thôi một nghìn Uầy, giàu vãi đái lần này về dầu này ra chỗ ông kia học võ thôi bán Rồi cái cũ này đi thôi Ờ, cái này màu cam mà, không phải màu trắng đâu nhỉ Này bố màu cam à? đều đấy bố màu cam nhưng mà đều đấy 170 tiền Tăng mỗi đam ạ à. Sang nữa mười hai nghìn Vãi gần đạn Wow, ah, gần trăm nghìn rồi should Găng toàn găng đều. 91k rồi Ôi, từ từ À, cái bút, bút đầu Bút để Ah, Ô, oh, có đồ tím này, con này bán đồ tím này sáu đam Ripper Energy per kill build chain exchange lightning down, build chain uhm, được đấy vũ khí phụ của mình khá ngon rồi mấy cái này ngon quá nhau một kill 28 máu trên kill nhau on crit 19 Q đan băng đây cũng đan băng tăng strength nữa nhưng mà per, per Q làm sao mà on quyết được nhỉ Q là phải giết thì mới hồi máu đây defense yếu ấy resistant with sicknesses Spellbrider Upton 26k Riêng 5% từ ừ, cái nào đang lởm nhất nhỉ vũ khí à cái này khá ổn này special áo quần ngang với giày 100k mua được những gì mua cái vũ khí trước đi triple energy to kill hai điểm strength grip flying dam lấy con nào được nhỉ con dưới 50k con vũ khí phụ chín mươi ta mà vũ khí phụ của mình là bao nhiêu ấy cùng con này này bảy tám đến chín mươi trừ hai mươi lăm phần trăm bán đi không bán đi mua vũ khí trong của con ở trong này 22k vẫn đủ tám per kill à nhầm health per kill món này đi thu hồi máu mà phệt quá đồ tím không được đồ vàng đồ đéo xá được có 2k cái này còn được 5k cái tổ đồ kia rất là cùi cool. mình còn 15k thiếu rồi không mua được áo rồi giày cũng không mua ok mình nghĩ là khá ổn rồi À đây rồi, đưa ông này về đây rồi này Đưa ông người đá khổng lồ về đây rồi Tell me about them. Doesn't look so. The dark the foundry. What became of the... Him, A war ui chơi có tí xíu mà 3 giờ 20 phút rồi No point. Ok, có lẽ là hôm nay uh, livestream dừng đây thôi. Và hẹn gặp lại anh em ở tập sau nhé. Ở buổi livestream lần sau. Vẫn là tựa game Darksider. Không biết là chơi đến uh, bao nhiêu lâu thì chúng ta mới có thể phá đảo được trò này đây. Ok. Hiện tại là đang dừng ở cái nhiệm vụ uh, cứu cứu được cái ông người đá khổng lồ này về nhá. Ok, bye bye anh em. Nhớ follow và like livestream của mình để uh, theo dõi sớm nhất mỗi khi mình livestream và không bỏ lỡ tựa game Dark Darksider ở phần tiếp theo. Bye bye. Ok. Hello anh em, hello anh em. Hôm nay tiếp tục tựa game Dark Darksider 2 Dead Initiative Edition. Ok. Chiến luôn nhá. Cần đọc cái này nữa không? Hôm qua thì chúng ta đã dừng lại ở, ở ờ, cái nhiệm vụ mà cứu được cái con ờ, người đá khổng lồ này về thành của mình rồi. Không biết là hôm nay sẽ chiến tiếp cái gì đây? Và không biết khi nào mới có thể phá đảo được tựa game này. Ok, continue. Âm thanh, ánh sáng sống động hết rồi đúng không? Ok hết đúng không? chuyển tiếp nhiệm vụ thôi nhỉ ờ, có lẽ là hôm nay mình nghĩ là sẽ chiến cái nhiệm vụ ở chỗ cổng giữa này rồi cổng mà có con mắt nó đang chặn đường ấy uhm. từ đợi mình setup check comment một xíu hôm nay máy check nó lại bị ngáo màn hình rồi màn hình lại nhấp nháy này thế này tôi bỏ đi Ờ thì hôm qua có một đoạn là trời đi chơi lại đánh cái con ấy kia để vượt qua cái cái cái phần uh, phần gì nhỉ? Phần nhiệm vụ hôm qua kia và đánh đi đánh lại mất 10 lần. Nó thực sự. Ok, nói chuyện với ông người đá này xem nào. Nói chuyện về The Warden. What became of the other wardens? In my dreams, I felt many of my brothers, but only one still called. Oron, a warden most ancient. His soul still haunts me, though his stone is lost. I'll take care of it. ok cuộc hội thoại nó nói về cái vấn đề gì vậy mình chưa kịp đọc luôn đang uh, set up một tí ok có lẽ là với cả mình cũng đọc cũng chả hiểu gì từ hôm qua đến giờ chơi chỉ toàn là skip qua đoạn hội thoại thôi thì uh, chúng ta cứ đi theo điểm vàng mà làm nhiệm vụ thôi nha Mọi người xem có bị giật lag gì không nhỉ? Ok. sàn phòng mới. Oh, có cái hòm cho mình ăn nè. trả được một con dây xanh nhưng mà đẹp hơi bị yếu một tí thua con dây lá bảy đẹp ta oh, còn hai bịch máu đấy à mình tưởng nó con mình có nhiều máu lắm cơ mà nhỉ con này đi theo mình luôn này vẻ như là có đồng đội giúp rồi Safari Foundry Ồ oh. Bên này có một cái đường Đường tắt Nhưng mà đã bị chặn rồi Đã Phá mấy cái bình này kiếm ít máu thế nào Ít máu này tí gặp boss sao mà chơi cửa lớn Cánh cửa này có một cái chốt này thì mình nghĩ là sẽ phải cần một con robot để mở Oh my god Ok, có lẽ là thằng này sẽ ném mình qua bên kia Đúng vậy Nó đưa tay sẵn rồi Bây giờ chúng ta sẽ phải leo lên đây để đi con này à? đây thì con này à, rồi bám vào cái mấy cái chuông này đúng không à, nhảy xuống đây này đúng vậy ok bám vào mấy cái chuông này Thôi đi kiểu gì nữa nhở Từ từ Ai chà chà Từ từ nhá Chưa biết là đáp xuống chỗ nào Chưa gì đã chết mạng đầu rồi Nhảy qua đây này Đi qua bên này à ở à đây chắc là đáp qua sang ngang này eh.